con mình sẽ to hơn nhỉ ừ. Bây giờ là to tàu một uh, hai tháng lồng sẽ để con mồi luôn sẽ để con mồi Ôi, phước khai chỉ điện này thấy nó nó cơ hồ tính những người như này là chết gì ở đây này cái này cái này bấn ra thôi cái này tôi cần chi cái gì đấy làm này được là biết thằng là với hồ cái gì ừ sẽ đều con mùi con mùi không sợ đâu nhỉ mùi cái gì Ui mày yếu rồi đất sập mẹ đấy này. Ừ. Mồi điên nó còn muốn đánh Ui giời Bồi hai tháng lồng đấy perception.